Veritone Active, sức mạnh giành chiến thắng. Vanessa Carr, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Dạ, điểm điểm mạnh của em là em ờ, chịu chịu khó lắng nghe, học hỏi. Ừ. Là điểm yếu của em. Điểm yếu của em chắc em ờ, em nhịn ờ, hay. Tức là em em nhẫn nhịn đó hả? Dạ. Ừ. Đường ừ. tình duyên của em trai sao? À, nói chung là em có hai mối tình, mối tình à, đơn phương và mối tình chính thức. Nói chung là mối tình chính thức thì à, hai à, vợ chồng em lập nhau mười mấy năm. Nói chung là cũng có hai đứa con, một thằng con trai lớn với một đứa cháu nhỏ. Mười, hai người cưới nhau bao nhiêu lâu? Dạ cưới nhau nay cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy mười mấy năm hả? Dạ. Con lớn chưa? Con lớn của em năm nay học đại học năm nhất. Con nhỏ? Con nhỏ năm nay cấp cấp 3, cấp 2, cấp 2. Vậy là hai đứa ở chung với em luôn? Dạ hai đứa ở chung với em. 17 17 năm mà sao chia tay? Dạ không, cái đó là do vợ em không may vợ em mất ạ. À, xin chia buồn điều đó. Dạ. Ồ vậy hả? Em Bà tự nuôi con hả? luôn. Dạ em ờ, một mình em nuôi hai, hai cháu à, lo cho cháu Rồi bây giờ em ở nhà ở Lâm Đồng, em ở với ai? Dạ em có nhà của em ở. Nhà riêng. Nhà hả? riêng của em. Còn mình sao nè Gân Phượng? Em có gia đình được 10, 15 năm rồi Em ly hôn nay cũng được gần 5 năm mà chị Có con chưa cưng? Dạ có hai đứa con trai em nuôi hết luôn Con lớn em ờ, sinh 2003 Còn con nhỏ sinh 2009 Rồi lý do sao mà em chia tay? Lý do là coi như là ở nhà là em ờ, là lo hết ờ, việc nhà, việc nước Vừa làm cha làm mẹ luôn là anh cứ đi đi đi nhậu không à mệt mỏi quá đúng không em mà nhậu không quá. thì em cũng chịu nữa đưa con đi học cũng được nữa nhưng mà sau này nhậu quá rồi kiếm chuyện nữa thì em chịu không nổi thôi ừ. à, hai người mà đến với nhau nuôi bốn đứa con trai cũng mệt à ủa bên nó hai trai luôn hả đúng rồi dạ, dạ, nói chung là em cũng tìm một người nói chung là chân thật là biết quan tâm gia đình nói chung là như vậy thôi chứ không em không đòi hỏi gì nhiều hết <laughs> dạ. Ừ, chung thủy và nuôi cho con trưởng thành em mừng rồi em cảm nhận ở bên phượng bên đây có đúng như là cái cái điều mà em mong muốn không qua những cái lời mà chia sẻ của cổ vừa rồi đó dạ nói chung là bạn à, bạn cũng à, cùng cảnh với em nói chung là cũng cũng thấy cũng bình thường cũng được cổ gánh vác hết đó. Vâng, ở nhà dạ. cổ làm hết đó dạ. là cái người mà rất phù hợp với cái mong muốn của em à. dạ em chào anh Quyền Linh em chào chị Hồng Vân chào quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình anh của em á thì tánh của anh á anh rất là quan tâm gia đình đặc biệt ảnh rất là thương vợ con chị bên đây thì hoàn cảnh của chị cũng giống như anh của em vậy nếu mà được thì chị có thể anh chị có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau sao mặt nghiêm vậy khuyến khích người ta dạ. cho nhau cơ hội mà mặt nghiêm trang vậy dạ tại đang đang đang rung hả dạ. <laughs> đâu để con trai nói một câu coi nào con trai cảm nhận sao nè dạ con thưa chú quyền linh con thưa cô hồng vân à, thưa ba và thưa cô ba con á, thì ở nhà thì rất là tốt nói chung là number one là nhất với con và nhất với mẹ con luôn nhưng mà cái chuyện không may nó đến thì cũng không may muốn nhưng mà để cả hai đứa mà lên đây ủng hộ cho ba thì chắc chắn là phải dành một tình cảm rất lớn với ba ừ. thì à, ba làm cái gì tụi con luôn ủng hộ ừ. và vẫn mong muốn là ờ, cô và ba sẽ tìm hiểu nhau nếu mà đến được với nhau thì, thì lập gia đình con cũng lớn hơn con đầu của cô một tuổi thôi ừ. còn em con với lại con sau thì lại bằng tuổi nhau ừ thì ừ. nếu mà được thì cứ về sống chung một nhà không có cái vấn đề gì hết ừ, ừ. dạ con thì rất là đơn giản như thế ừ. ừ. bố anh nói, anh trai đá banh ờ, chung nhau chắc ờ, vui <laughs> con ơi con trai nhỏ ơi anh nói vậy con thấy sao dạ con thấy anh con nói đúng Trời. nói đúng luôn đúng không con thấy cô sao nè dạ thấy cô con hiền thấy không? cô hiền đẹp ừ. xinh trời ơi cưng quá rồi cảm ơn hai đứa thương quá bảo rào cho ừ. hai bên gặp mặt cái nha nói chung là anh à, hát không hay lắm nói chung là tới đây em sẽ hát một đoạn nói chung là các vị khán giả ủng hộ anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi Yêu em nồng say suốt đời Anh number one đẹp trai dễ thương Và con tim rất trung tình Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu Tình yêu đôi ta đã trao Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi Yêu anh yêu anh nhé Ôi ôi ôi em có nghe trong tim ô ô ô bao tiếng yêu vang lên ô ô ô dành cho em đó người anh yêu ơi ô ô ô mơ ước chỉ xa xôi ô ô ô em biết không em ơi I love you <laughs> dễ thương dễ thương sao uh, quan niệm tình yêu em nghĩ sao về anh thật thà sống rồi phải khiêm tốn ừ, anh cũng vậy <laughs> em có gì hỏi anh không ừ bây giờ em ở Long Xuyên rồi Rồi <laughs> anh ở, ở Lâm Đồng hả? Từ đây xuống đó à, bao nhiêu cây ta? Dạ. Em cũng không biết nữa <laughs> Em đi bằng gì lên đây Phượng? Em đi xe xe Huệ Nghĩa Huệ Nghĩa làm mấy tiếng? Em mấy tiếng em tới đây? Em đi từ um, từ 12 giờ rưỡi tới đây là 5 giờ Nói chung là hai bạn cách xa khoảng 10 tiếng đó lòng vòng nó khoảng đó Vậy luôn á, ừ, không một sao. lần đi là 10 ờ, tiếng à, Bây giờ thì cái công nghệ nó phát triển rồi nếu mà mình à, có thể à, có một chút gì đó tình cảm với nhau rung động từ ban đầu thì ta sẽ nói chuyện qua FaceTime rồi qua Zalo ra Facebook nhiều lắm em có chơi Facebook không dạ cũng có có dạ. chơi Facebook không ừ, Facebook em ờ, kết bạn với mấy người bán giải không à kết bạn với người bán giải thôi giờ ta kết bạn với người làm cà phê <laughs> thấy cưng không được đó rồi ờ, thường thường ngày anh anh công việc của anh là làm gì thường ngày anh à, vừa làm thợ xây vừa làm cà phê thợ xây là là, là là đi lãnh nhà người ta xây hả nói chung là anh ờ, đi làm cho thầu làm thầu khi, ờ, Ừ. anh không có đồ anh không lãnh anh làm thợ xây rồi anh lại còn về làm vườn nữa nhiều khi ờ, ai kêu chạy xe anh cũng kiếm chạy thêm ừ. nói chung là công việc anh, làm nhiều việc anh chạy xe gì xe tải hay là nói chung xe... là taxi rồi thí dụ xe hợp đồng rồi vậy thôi xe tải ý là hỏi em lái xe mười mấy chỗ dạ, không em lái xe nhỏ thôi chị lái, lái xe, bốn chỗ bảy chỗ à nhà em mới xây luôn. Ờ, ở đâu ở lâm đồng luôn dạ hả? nhà em ở lâm đồng luôn Chứ là em tự xây hả dạ em cũng uh, có ông ông anh ông anh ừ. ông thiết kế là phụ xây không nhà ngang mấy mét dài mấy mét dạ nhà em cả trăm mấy chục mét vuông đó nhà em cũng lớn đó. giá mới xây khoảng nhiêu dạ cũng nói chung là cỡ 700 triệu ạ 700 triệu hả là chưa tính đất đúng không dạ chưa tính đất <laughs> đất thêm 700 nữa tỷ mấy rồi <laughs> nói tóm lại á anh nói để chi để thay kinh tế bạn này ổn định có công việc ổn định có thể lo cho em và thậm chí có thể lo cho con của em nữa được không dạ được được đó em thấy sao em còn băn khoăn điều gì không thì, theo cuộc sống ở ngoài thì được rồi mà mà cái tuổi không được hả hai người bằng tuổi không được bằng tuổi sao không được bằng tuổi sao không được em có hai đứa con rồi để tìm một cái tình yêu á tìm một cái người để hợp với nhau nó rất là nãy, khó nãy nãy sinh bảy bảy chín không thôi là tốt rồi một chín tám mươi Tối là tối nó không hợp À, Ủa 80 Ủa tám mươi tám mươi với tám mươi không có hợp Em sinh một chín tám mươi luôn hả? Tức là phong thủy nó không hợp tám mươi à, hả? Dạ Trời ơi em ơi Đừng có lo tuổi tác ở đây Bây giờ mình lo cuộc sống làm sao cho nó ổn định đây nè Thì thì Có những người ta không hợp tuổi với nhau ta vẫn sống tới già luôn Bây giờ anh nói đây nha Không phải anh binh đàn trai đâu Đây là một người rất là hiền dạ thì em cũng thấy hèn nhưng một mà... bờ vai vững chãi luôn để em kiếm một người này trong cuộc sống đó nha nó rất là khó đây chị nói em nghe một người đàn ông quá là phong độ ở cái tuổi này một người đàn ông chung tình hai đứa con là thần tượng ba nó mà ba nó đối với mẹ nó như thế nào không phải là ảnh ly dị vợ mà vợ ảnh mất em hiểu chưa thành ra thôi thì cái này cái đó là cái à, sự may mắn cũng như là cái hạnh phúc nó tới với em mà em không đón nhận đó là lỗi của em ok yeah. Dạ. ăn thua là bây giờ em phải tự em biết là em nhìn anh này em có cảm tình không ảnh là anh nói anh có cảm tình với em đó ừ. còn em sao dạ em thấy cũng được rồi tôi nghĩ à. là đến lúc bấm nút rồi đó